về các bạn ăn uống ok à, chúng ta phải hiểu rằng là đầu tiên là khi chúng ta làm chúng ta làm cái này với mục đích gì là các bạn phải chuẩn bị cần thần ờ, cái này sinh ra mục đích của cái này cái xuất phát cái này là từ bên Đức của một ông bác sĩ người Đức ông ấy uh, chuyên chữa bệnh cho uh, bệnh nhân ung thư và ông có những cái gọi là chữa bệnh bằng nước và ông có rất nhiều cái chiêu thức chữa bằng bằng nước thì đây là một chiêu thức của ông ấy thì cái này mình được phổ biến cách đây 5 năm rồi từ năm 2015 thì bây giờ mình cũng đã giả dích giả dích mình làm rồi nhưng mà gần đây thì mình thấy cái phong trào này cũng nở rộ thì mình nghĩ là bây giờ sẽ làm video chia sẻ mọi người để cho mọi người à, có được cái cái lợi lạc từ cái phương pháp này à, đối với ai là người cần làm cái này có thể những người ung thư nhưng mà ung thư thì tốt nhất các bạn đi viện các bạn à, đúng theo cái quy trình của bác sĩ không đùa được còn mình khuyên cáo làm cái này đối với những người khỏe mạnh như mình thôi ok một số người sẽ hỏi là tại sao khỏe mạnh phải làm các bạn à, hầu hết các bạn không khỏe đâu ờ, chúng ta ai cũng bệnh ừ, bởi vì sao bởi vì tầm tầm như mình này cũng hơn 40 năm nay rồi thì cái ruột chúng ta đã 40 năm nay rồi nó cũng không được giặt rũ nó không được nghỉ ngơi thì đây là một cái cái, cái quy trình để gọi là giặt rũ lại cái ruột chúng ta thôi à, ví dụ như các bạn đi cái xe máy các bạn thường xuyên các bạn bảo dưỡng đi cái ô tô bảo dưỡng mà nó là vật ngoài thân mà các bạn còn bảo dưỡng huống chi là cái ở trong thân chúng ta tại sao chúng ta không nghĩ đến bảo dưỡng nó thì đó là cái lời khuyên của mình là nên bảo dưỡng lại cơ thể ngoài cái phương pháp này có rất nhiều phương pháp khác à, các bạn có thể lựa chọn Ừ, có thể là nhịn ăn hay là thanh lọc bằng à, nước muối hoặc là bằng hoa quả rồi tí tỉ các thứ nhưng mà đây là một phương pháp mình cũng thấy là rất là ổn à, nó dễ làm và hiệu quả được, chắc chắn là nó sẽ rất cao thì những người như chúng ta làm rất ok khi các bạn làm được thì các bạn sẽ thấy nhiều lợi lạc như này một là bản thân mình thôi khi mình làm mình làm cứ khoảng một hai tuần xong mình thấy cơ thể mình nó nhẹ lắm nó đi lúc nào cũng cứ như ở trên mây nó nhẹ nhàng lắm nó thanh thoát lắm nó đi sảng khoái làm mọi việc nó nhẹ nhàng như không rồi. À. đó còn à, một cái việc nữa là da các bạn sẽ rất đẹp da các bạn sẽ rất đẹp và à, cảm giác những cái mồ hôi dầu nó sẽ không còn nữa tất nhiên là nó chưa có thể hết được nhưng mà nó sẽ bớt đi rất nhiều cái mồ hôi dầu ai bị mồ hôi dầu nên làm hoặc là ai mà cảm thấy là cơ thể nó cứ bì bì khó chịu mà cảm giác như là mình mình có một cái gì đó nó cứ cứ ăn uống nó khó tiêu xong cảm xong ăn uống xong nó bạch nó nó nó khó chịu thì các bạn nên làm thì các bạn sẽ thấy một làm một thời gian các bạn sẽ thấy nó rất tuyệt vời nó rất tuyệt vời ok đấy đấy là cái cái cái khuyến cáo mọi người nên làm còn Ờ, hầu hết là nó những cái người mà tầm 30 tuổi trở lên nên là vì cơ thể chúng ta rất nhiều độc tố và chúng ta phải tìm cách bảo dưỡng nó thì đây là một cách bảo dưỡng cho cơ thể à, một cái điều quan trọng nữa là khi xem video này rồi các bạn ờ, nên đọc lại của một số trang mạng một số trang báo họ đăng cũng tương đối lâu và họ rất là um, là chỉ chiết cái phương pháp này họ cũng nói nọ nói kia họ nhưng mà bản thân mình cái quan điểm của mình là à, cái thế giới này nó muôn màu nó muôn màu nó nhiều góc cạnh và kiến thức cũng vậy thôi nó cũng rất đa chiều kiến thức của những nhà báo của những nhà à, phát ngôn như vậy họ không sai họ không hề sai nhưng mà họ chỉ đứng trên cái góc độ của người ta thôi giống như bạn đang cầm một cái điện thoại như này cái góc độ của người đó là cái này đúng không ạ cái góc độ của người ta giống như là họ nhìn vào một vấn đề ví dụ họ nhìn vào cái bình cà phê họ nhìn vào cái cách thức của chúng ta đang làm họ nhìn theo một cái góc độ là họ nhìn thấy giống như cái điện thoại này thôi họ chỉ nhìn đến một màu đen ở đây thôi nhưng bản thân mình mình nhìn một góc độ khác là khi mà chúng ta làm là chúng ta nhảy vào chúng ta nhảy vào và chúng ta thực sự là người làm thực sự là người trải nghiệm mình đã từng 5 năm làm nó rồi và bây giờ mình vẫn đang sống đây đúng không ạ vẫn đang sống đây đó và mình hoàn toàn khỏe mạnh hiện tại là mình cũng đang làm trong một cơ sở y tế mình tiện không nói không không không nói tên thì mình cũng hoạt động trong ngành y và mình cũng có những cái công việc là khám chữa bệnh cho mọi người và luyện tập khí công yoga và bản thân mình vẫn đang sống bình thường và rất khỏe mạnh hiện tại là không có một bệnh gì đó các bạn nhìn mặt mình các bạn các bạn thấy đó. thế thì mà cũng không ai có đủ sức lực mà ngồi nói cả tiếng đồng hồ như thế này các thưa các bạn là rất là mất hơi nhưng mà bản thân mình mình có nói cả mấy tiếng cũng vậy mình không hề bị tụt hơi tức là mọi thứ cơ thể mình tương đối ổn các bạn bạn hiểu không ạ tương đối ổn thế thì bây giờ quay trở lại cái góc nhìn của những người phát ngôn kia ở trên báo hoặc là ở trên một cái tờ tạp chí nào đó họ không sai nhưng mà họ chỉ là một góc nhìn của người quan sát không phải là người thực hành các bạn hiểu không ạ không phải là người thực hành bản thân mình họ nhìn vào cái điện thoại này vậy thôi họ đang nhìn thấy một màu đen và một màu trắng và những nút bấm thôi nhưng mà mình là người nhảy vào cuộc tức là gì là mình bấm nút đúng không ạ và mình xoay nó một góc khác đúng không ạ thế thì chúng ta nhìn cái điện thoại lúc này nó khác này chúng ta nhìn cái điện thoại lúc này nó không còn cái màu đen nữa không nhìn thấy màu trắng nữa và chúng ta nhìn thấy nó rất nhiều màu và nó đa chiều nó đa chiều thế thì cái gì cũng vậy thôi một phương pháp nó nó đem lại sức khỏe cho mình chính bản thân mình thôi đây là mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đó chứ mình không mua bán hay là không có có vẻ gọi là tuyên truyền một cái cái gì nó cổ suý cái gì cả đây là chia sẻ kinh nghiệm của bản thân là gì tôi đã làm cái này 5 năm rồi và hiện tại tôi vẫn đang làm và tôi chia sẻ mọi người từng chỗ mua cà phê rồi tất cả mọi thứ ABC tức là chúng ta không có vụ lợi gì ở đây cả chúng ta chia sẻ bằng kinh nghiệm bản thân quan hiểu không ạ kia chia sẻ kinh nghiệm bản thân và nói lên cái lợi ích tốt đẹp của nó đem lại còn một số người họ làm có thể là họ lượm lặt kiến thức ở đâu đó họ làm và họ có thể bị tai biến hoặc là bị ờ, gọi mình gọi là tai biến hoặc tai nạn gì đó đi hoặc là không như ý hoặc là họ chỉ nghe nói và họ viết theo cái quan điểm của họ thì ok đó là quan điểm của họ cũng giống như họ đang nhìn vào cái điện thoại của mình lúc này thôi họ chỉ đứng quan sát và nhìn thấy một màu đen màu trắng thôi nhưng bản thân mình mình đứng ở góc này mình nhìn thấy điện thoại của mình là cái hình một cái bằng lái xe và một cái màu hồng hoặc là khi mình nhảy vào mình bấm nút mình nhảy vào mình mở khóa thì mình lại thấy một cái điện thoại của mình nó có những cái chi tiết khác thì đây chúng ta đang nhảy vào đây chúng ta đang nhảy vào đây đó và chúng ta thực hiện đây thì nó đem lại được cái kết quả khác đem lại kết quả là gì bản thân chính mình đây bao nhiêu năm nay mình không bao giờ phải dùng thuốc và viên nào cả và thân thể lúc nào cũng tươi vui và lúc nào cũng khỏe mạnh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng lúc nào cũng vui vẻ thì đó là cái kết quả và mình cũng đang mong muốn rằng các bạn nào có duyên xem được video này các bạn cũng làm được như mình và các bạn cũng khỏe như mình và bạn thực hiện được thì bạn lợi đúng không bạn hưởng lợi chứ mình cũng chẳng được cái gì cả đó thì mình mong rằng đây là cái kinh nghiệm của mình hướng dẫn mọi người làm thì mọi người có lợi lạc có sức khỏe và à, đây là một phương pháp phòng bệnh chứ nó không phải là phương pháp chữa bệnh nào cả đó quan điểm của mình vậy đây là một phương pháp phòng bệnh giống cũng giống như là mình mời các bạn một ly cà phê cũng giống như mình lời các bạn đi cà phê hoặc là mình sẽ nói là à, à đi ra quán cà phê này uống cà phê uống được cái là tinh thần thoải mái rất là hưng phấn thì khác mỗi là mình đưa đằng này vào và mình đưa đằng dưới lên thôi còn nó cũng giống nhau cả các bạn nó cũng có gì khác đâu nên là chúng ta yên tâm nó hoàn toàn vô hại có chăng nó là quan điểm cá nhân quan điểm của ai đó mình cũng không bàn bạc đó là quan điểm của người ta đó, quan điểm của những người chưa thực chứng chưa thực tế còn đây là mình là người đã làm nó 5 năm nay rồi và mình cảm thấy thực sự nó là một giải pháp rất hữu ích trong công tác phòng bệnh và gọi là thanh lọc cho cơ thể còn lại các bạn có thể tìm hiểu đương nhiên là trong thế giới này chúng ta luôn luôn có hai chiều đối lập lúc nào cũng có hai cái cực đó các bạn một chiều âm một chiều dương luôn luôn nó thể hiện như vậy đó là cái cái việc luôn luôn tồn tại ở ngoài xã hội luôn luôn tồn tại ở ngoài tạo hóa ngoài kia thì đôi khi chúng ta phải chấp nhận nhưng mình hy vọng rằng các bạn có được những cái chi kiến có được những cái đầu óc tỉnh táo tỉnh táo khi xem video này của mình và khi đọc báo về những cái người ta viết về cái này mong rằng các bạn có những đầu óc thực sự tỉnh táo để các bạn lựa chọn đó là quyền của các bạn mình không trèo kéo ai không uh, lôi kéo ai hay là không cổ suý sâu về mọi người ai thích làm cứ làm trước khi làm cái nên đọc lại các bài báo đó đi các bạn cảm thấy ok an tâm thì làm còn không coi như là chúng ta giao lưu vui vẻ mình tên là Cường Vũ à, Facebook cũng Cường Vũ Ok Xin chào mọi người à, mong rằng mọi người um, làm được mọi thứ thành công giống như mình rồi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến giờ phút này cũng tương đối dài rồi rồi xin à, cảm ơn hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ở những video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn các phương pháp về dưỡng sinh hình như là mình cũng có đăng rồi đấy có mấy cái phương pháp về tập thở khí công các thứ đó thì mọi người à, có thể là làm theo hoặc là gì đó à, hy vọng cái mục đích cuối cùng của mình là chỉ mong mọi người được khỏe mạnh thôi nha xin à, chào tạm biệt